đây bốc cái đến xuống đây một triệu nhanh lên sao nhanh cứ phải nhìn thấy tiền là nhất một hai nhất triệu một. nhất một đánh hai triệu á à? đúng rồi đúng rồi đặt đẹp quá đây không bỏ tiền tôi chưa rồi, đi đi bốn điểm ăn đi từ từ xuống hết đi tám cơ đi cái bù đi đi cho nghỉ đi cho nghỉ không có 5 cơ là cái thua rồi này hả nhà kia bao nhiêu nói to lên một triệu chịu tao chịu nhà nghỉ lúc đi cục gì trắng này cù gì cù gì anh nam anh đang hiểu anh hả môn ra đi bốc được cái đấy kìa cù gì cù gì hai triệu bảy nhất à tiến một chú đây kìa một triệu triệu đi anh em đánh to của tôi chia tôi là tôi đỏ xuống cái xuống nữa to rồi anh em đánh to rồi Thôi để em lên bài cho Để lên Em lên bài cho Rách rồi, cái kìa, cãi nhau tranh rách bài rồi này Rách cho đủ mới Đâu, bao điểm rồi ra đang đánh còng mẹ hết bài cướp nhau đấy bỏ đi đổi bài khác bài này cái gấu bài này lấy bỏ mã này không không bỏ mã này này này em lấy bộ em lấy bộ khác nhá 4 điểm. 4 điểm. Đây là 2 điểm thua. 2 điểm này. 6 điểm. 4 điểm 2 rô. Có bài mới không? Bài đã có có. Bài có bài ra đấy anh ơi. Góc lướn lại mất triệu vàng. Cái này đánh này lộ hết. Bỏ đi, bỏ bài này ra. Đi. Lấy một bài khác đây. Việc một bài mới mà đánh nghe. Quăng đi, quăng quăng quăng, quăng xa ra. Nhặt vứt sơ mà đây. Rồi. Đưa cho anh cái như thế nào. Bắt đầu đây. Ừ đấy lần sau cấm bộ cái tình huống lên nói từ đầu ấy mày cấn cái gì mày động vào đen anh ấy thua tiền như ngay cấn cái gì anh anh đen ấy. anh trắng này bỏ anh đen anh trắng gần bằng em ừ, đâu đâu đâu ừ. được chưa đâu đây đây đến lượt tôi có cái đúng không ừ. nào có cao không đi đây tôi vớt bóng đi ui giời nhất một một hai triệu ba triệu ưu tiên cái ván bài mới như đấy luôn 4 triệu ván bài mới đấy một triệu thôi chỗ đấy bây giờ lên bài đi hai triệu cứ đòi từ từ ấy từ từ để người ta chia bài không lộ nên này bán nào thua thì ta cho mày đi về luôn không về đâu ừ. sáu nước cụ tổ bảy dâu được đó ba nốt hai ba năm sáu điểm được ba năm ba kia ba ba có tiền úi trời cái ngon bắt cái của ác về lù cái phát lương cái phát lương ô thế em đơn thắng của em 4 triệu nhở cái gì ô tất nhiên à, chia đôi chứ tao nuôi bằng bằng bằng ấy à anh bảo anh bảo là em thua đuổi về đúng không em thắng em phải cầm tiền nuôi tao nuôi tao nuôi mày bằng ấy à ba đặt đi đặt bao tiền đặt đi ba triệu nhá đâu hai triệu thôi hai triệu nhá chúng này chúng tết đánh ba triệu hai triệu thôi nhất mỗi nhà một triệu nhận mấy nhà triệu á à. Ôi, về đầu tiên anh xuống nha anh xuống hết tiền ở đâu rồi anh nhá bơm tiền à, đi bơm cái. cái chủ nhà mà thấy tiền tiền đây chủ nhà tiền đầy ông đánh đi tiền rồi mày cái nước điểm là con rồi mỗi triệu cái ngửa ra nhanh lên từ từ để xem nào đấy chỗ này này thua nhà này ba triệu em vơ tiền đi em vơ nhà này bao nhiêu một triệu thua rồi vơ vùng đây năm này năm bảy cơ hay quá đấy quá tranh thủ nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh đánh luôn 3 triệu bốc cái à, cuối cầm 2 triệu đâu rồi 1 triệu rồi 2 triệu anh bốc cái đánh 3 triệu rồi anh đâu à. phát tiền nhà này 3 triệu nhận đâu, cứ phát 5 phần là được triệu. cứ phát 5 phần là được 1 triệu nhân triệu thì mà căng vậy cho này 1 triệu nhà kia không lấy tiền à ui trời tám điểm phải nếu lấy một triệu thôi tròn luôn này tròn thì nằm trướng tròn luôn ui trời nắm tròn thế một năm cái lên phường hết bảy lô làm trương đi đấy làm trương luôn chứ còn gì nữa thua này một này hai này đây này tôi làm trương cướp cái cái kiếm làm vài ba chục ừ. chiều đi gì sọt chưa chỗ đông người okay. mày ướt nó ít thôi lần sau ăn mặc nó kín kín vào đây đây không được à, đây, đây, đây, đây, đây. nhất cái cái lần sau cho đi chơi ăn mặc nó kín kín vào bao nhiêu xuống tiền đi đánh bao nhiêu xuống tiền không cãi nhau tránh tình trạng là chia không đồng đều ba triệu có nhà không không đồng đều đúng không à ba triệu không cái đánh bao nhiêu hai triệu rưỡi Thả chưa đây Xịt rồi, xịt rồi, xịt rồi Thôi hỏng rồi Mẹ, 10 tiếp này Ôi thôi hỏng rồi, hỏng Nhà này đánh bao nhiêu tiền? ba triệu Đen nhỉ? Thành 6 không? Năm trướng đu này Đó trướng nhà này năm trướng Nhà này cũng cho nào? Ừ. Được. Rồi, được. 3 nhà 10 mỗi mình tìm mình hai điểm cũng được ăn. 3 điểm. Một cái to tí. Về Đèn thế. Ai bốc cái, tôi bốc cái à? Ừ. Tôi bốc cái à, đưa tôi bốc cái nào. Đâu tôi bốc cả trước chứ. Ông này. Không. Lúc nãy ông này vừa bốc rồi tôi bốc chứ rồi. Ờ. Bốc đi. Tôi bốc đúng không? 9 1 triệu 2 triệu 3 triệu. Xuống tiền đấy để con chia bài. 1 triệu. Còn bao tiền đấy? 1 triệu 2 triệu. 5 triệu nhận không? Nhận. 9 phải chia từ đây, 9 này thì sai rồi. À, 9 6 7 8 9 chia từ đây. để đấy. Ừ. Thế sai rồi. Đấy, đúng, rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi. chưa một ngày nữa. Ừ. Nhà kia đá 2 triệu không? Thích bao nhiêu? 1 triệu. Không biết đẹp đi chơi người ta đẹp nhá. 4 4 triệu. Chơi. Tình yêu này này thì thuốc à đâu năm triệu chồng này này thì thuốc vợ chồng này bà đi tình yêu năm triệu à cho lên đấy cho lên đấy xuống này xuống này năm nước sáu nước này sáu chín rô nó phịt nát bướm tám bắt được hai cái nhà bốn năm triệu đó mấy đây từ từ cái này cái nó ra mình vô cái tiền mấy cái triệu ừ tầm ấy đen rồi hai triệu hai nhá hai hai hai như tiền đấy năm triệu này hai thì chưa lâu rồi năm còn chưa rồi hai năm triệu một thôi học rồi học rồi ba bốn năm tự nhiên là có hai nhà mỗi nhà cho mình năm triệu chồng a của lớp của mình là 4 triệu rồi tự nhiên gạ không, cầm tiền là cứ bị sửa thế tự nhiên thì gạ hai triệu tắt tay bán này cho nào ba triệu thôi không gạ không gạ triệu bảy bảy tiếng một ừ. bảy tiếng thú đánh một triệu thôi hai triệu nha ba triệu nha cầm tất đi để thích đặt bao nhiêu đặt một triệu điên tròn đấy rồi xịt rồi như kêu kêu thôi học rồi hai tiền sư rồi cái này một triệu đặt rồi cái này hai triệu thôi cái này gần ba triệu thôi nhà kia bao nhiêu tê tê tê tê hai triệu cũng là bốc bốc cái như cái củ mình đi vô cái đi Vô lốc à Vô lốc đánh 2 triệu Củ chuối Đánh lên 1 triệu 2 triệu 8 8 Đánh 2 triệu nhá 8 là 6, 7 Cái 8 là cái Xong con này anh lực bốc luôn 2 triệu nhá Anh lực đánh to đấy Gọn bàn vào 2 triệu Em lên bài tí Em mới đỡ thèm Sao anh được có cô người yêu lại mê cờ bạc thế 5 điểm 7 10 Nhân đôi lên cho ông làm trương cho tôi làm trương đây bốc cái trừ trương hai triệu hai triệu trải thế này mười mười mười hai thằng ba nước ăn được không năm ba nước à năm ừ, bộ năm thua bốc cái thua gọn à, vào để cho người ta xem bài đó trộn bài xong rồi đại ca lực bốc bốc bốc xong là cho ai làm trương người làm đặt bài hai triệu thành bốn rồi đây đặt ừ, đếm vào đâu chưa đấy luôn ừ. bốn ra đủ tiền chưa đủ tiền chưa đủ rồi đủ rồi đủ rồi đại ca bốc đi đó tôi bốc cái tôi không làm trương mà Ờ. chín ở đâu nhà này chín ở nhà kia đúng rồi chia luôn đây mấy triệu đây chia từ đâu nhỉ chia từ ờ, đâu luôn cái luôn ờ, bốn không biết chơi ba cây à? tám triệu này năm triệu này đấy em giờ thích kéo ra cái đi từ từ từ lên này từ từ con con con xuống cái đây xuống nữa đi tám triệu này một hai ba bốn giảm cái năm triệu này có đấy không đá mẹ luôn đi đá rồi nhá em đen xuống xuống kia đi ông xuống 8 triệu à xuống tắt ờ. tay đi 10 triệu 10 triệu 5 ờ. này được rồi tôi chưa lên bài đâu nhá để một chiếc đen nó tụ về đấy 911 đây 911 bên kia 911 đấy ui 5 ngửa đây em còn mạnh 10 tổ 10 tổ 10 tổ này đỡ được ông bao nhiêu một đây ăn cái này đây hai chục nhá một thành hai nhá 5 thôi đách đáo nhà kia nên nên, nên tôi là bốc trường thì ông nào thích làm trường với cho ông làm trường khoan tôi tư để bay rồi cái trả cái nó năm đây hai mươi đấy cái thua là tôi năm chín rô này một tới bảy Ông không làm chưa à? Em đặt đi không, tôi không, không có thói quen làm chưa. Mất cái mẹ. Đặt đi đặt tiền đi, bao tiền? Triệu. Một triệu đã làm cái gì? Xuống 5 triệu. 5 triệu rồi à? Bốc cái giả chơi. đi. 1 triệu. Đây, đấy sáu sáu này ông rồi lại đâu sáu chưa sáu không được không làm chưa đâu mấy triệu đây là mấy triệu rồi bảy đâu người này ông thích thì cứ sờ sờ làm cái gì cứ năm triệu nhận đâu số một triệu này cho toàn lọc đi à, sáu triệu đi hai triệu này hai triệu xem thử nó hết cái đỏ chưa con đấy con con giá đòi này đây còn hai triệu nó tất tay này hết rồi hết rồi triệu này đỏ lắm thằng toàn lại 5 triệu rồi giá thế đi là bao nhiêu hai triệu, 2 triệu. em lên bài nhá ờ thì lên đi lên có một triệu thôi chỗ này là của nhà mình cả xuống tí nữa đi rồi chơi thôi ui rồi đó rồi hai nước bảy sáu điểm mười đấy mình đá mình lại thua này thua này đấy ờ, thua sáu triệu này sáu triệu sáu triệu bù nhà kia bằng nhau à bù luôn nhà kia sáu triệu luôn ở cái đoạn video anh em vừa xem về cái màn đánh ba cây của tôi cùng một em gái ấy, thì thực ra là trong có đấy là cái video mà tôi dựng lên thôi nhá để cái thử hiệu quả của cái máy đánh bài cao cấp nhất là iPhone 8 đây nói về chiếc máy đánh bài iPhone 8 này thì thực ra là đây là cái một về bề ngoài ấy nó là một cái máy như này đấy anh em nhìn thấy chưa nó có cái chức năng là nghe gọi sử dụng bình thường như tất cả như một con máy đánh bài à, à như một con máy điện thoại bình thường iPhone 8 các ứng dụng phần mềm hay cuộc gọi đây có cả danh nhật ký cuộc gọi rồi các thứ đây Đấy. nhưng ngoài cái chức năng nghe gọi bình thường sử dụng bình thường này vào mạng bình thường thì nó có một cái chức năng đánh bài nó có thể là báo cho mình tất cả làm thế nào để bài mình được to nhất đẹp nhất và đây tôi sẽ test cho anh em xem như trong cái cuộc chơi của chúng đấy đấy về cái ờ, bộ môn đánh ba cây ngoài cái chức năng đánh ba cây ra thì cái máy đánh bài này đánh được tất cả các trò nhé bài ná các trò về bài ná như niêng phỏm sâm lốc và để đi kèm cái thang máy đánh bài này thì nó là kèm theo một cái tai nghe siêu nhỏ đút vào trong tai trong quá trình chơi ấy, thì à, nó sẽ báo vào tai nghe cho anh em chứ không phải là đánh à, còn bây giờ để test thì tôi sẽ để ờ, chế độ loa đọc để cho anh em được hiểu được nó là cách thức đánh nó sẽ như thế nào đây mình đang chơi uh, à, 5 người ví dụ như uh, mình là người bốc cái đi đúng không đặt đây máy nó sẽ báo cho mình này đấy ba mình sẽ bốc đi ba lá như này rửa ra hai hai là tiến một đúng không đấy 9 điểm to nhất là thử lại một cái ván nữa anh em xem nhé ví dụ như trong quá trình chơi thì có một người vào chơi mình sẽ bấm cái nút như này tăng người này đấy nó sẽ thành là 6 người không cần phải cài đặt hay là cái gì cả 6 2 4 6 này bốc ra 6 6 người là nhất 7 6 11 đúng không đấy 8 điểm to nhất nào đây bài mình đây đấy độ hiệu quả của nó thì là tuyệt đối 100% và để chơi được cái máy đánh bài này thì nó sẽ cần cần một cái bộ bài của nó đi kèm như ờ, trong đoạn cuộc chơi ờ, tôi đã đổi cái bộ bài khi mà tranh nhau xe rách cái bộ bài kia ngoài cái chức năng này ra thì nó có thể đánh được liêng phỏng, ba cây cái độ hiệu quả của nó thì vẫn là tuyệt đối